đầu gà đó quý vị đó cái tổ của nó nằm ở trong cái bồng cây á nhìn nó dễ thương lắm quý vị ơi đó kêu rồi đó cái loài nhộng này nó quý hiếm lắm nha quý vị hiện nay á, do loài người săn bắt quá đó chính vì đó mà cái ờ, ở ngoài môi trường thiên nhiên không còn nữa cái loài chim này nó nói chuyện lanh dữ lắm lanh hơn loài sáo con cuốn nữa con ờ, cát nữa con quẹt nữa mà nó nhìn nó đẹp lắm nghe quý vị cái mỏ nó vàng khè đó bên tay của nó nó màu vàng mình nó thì màu đen bay đi rồi đó